Hello nha chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Thì sau gần một tháng mất tích để đi tìm được một biến đổi mới sau khi server cũ không còn hoạt động nữa Thì mình đã tìm được một server mô phần update lên khá là đông người chơi Đây Chúng ta sẽ đến với mô online season 16 để tự nhà phát hành riêu mô Và đây là trang chủ của nó Mình sẽ để link mô tả ở dưới Và hiện tại có khoảng 5.288 người chơi nhưng mà người chơi thật sự sẽ dao động vào khoảng 3.000 người đây là một server cũng là khá là đông và có rất là nhiều hoạt động như là debut này robo này săn khỉ này rất là nhiều hoạt động cho anh em new bay có thể kiếm được rút cũng như là các vật phẩm trong game và chúng ta sẽ quay trở lại với mục tiêu chính của video ngày hôm nay chỉ là offset thân mã BA lên set thân 600 ADA và để xem Season 16 có sự thay đổi gì về việc Úc sẽ hay không và nó có đem lại sự mạnh mẽ to lớn cho nhân vật Gun Rooster lão hạt của đại gaming của mình hay không Hãy bắt đầu Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ đồ ABA vào yêu cầu đây yêu cầu sẽ là một món đồ ABA cộng 11 là thấp nhất và có từ 16 đến 28 một và một cái six stone nghĩa là một cái đảo cộng thêm 10B 10 sụp 1 trao và 1 grab đây 10B 10 sụp 1 trao và 1 grab tỷ lệ thành công luôn luôn là 100 phần trăm cũng giống như season 15 mà thôi bút ồ đây là set của em nó mang lại đã mất đi dòng DD đối với server của mình khá là tốt tiếp tục chúng ta sẽ úp những món còn lại để xem có mất hay không còn 11 một đá 10 sút 10 b một trao một gẹt hy vọng là không mất ô nó sẽ mất đi trong dd nha anh em thật là vãi hồn như này thì ai chơi tiếp tục nào, gãy chân đây là set cũ của mình lúc DD25 10B một grab oh, ờ, nó giữ lại nó sẽ giữ lại cái chân có tỷ lệ mất ôi thật là vải linh hồn đối với server này cái việc mất thật hay không đối với các server uh, ờ, Rightix tức là tất cả các xe server lầu sẽ được phụ thuộc vào admin này nhé khá là khốn như này là việc dùng mic để đập vào set đồ đừng có mất nha ồ nó giữ lại được chân với quần ok bây giờ mình sẽ đập set em này lên cổng chính để xem which dam mang lại sẽ là bao nhiêu cái server nay thì cứ hoạt bài thôi nhé không có gì mà phải lo lắng cả sáu bảy đôi này có lúc mà tám chín một món một hai ba bốn năm sáu 7 8 9 Đối với server của mình thì việc úp cộng 10 được admin chỉnh sửa thành là 100% để giúp anh em dễ dàng hơn trong việc cung cấp set và tất cả các item đều có thể kiểm ra được từ các event trong game cực kỳ dễ dàng bảy được 8 tí ô oh, trời ơi đổ sữa này quả đen cho mình mình sẽ úp nhanh tránh mất thời gian của anh em tám chín sau là mua hai vậy có lúc những việc đập cũng là dễ anh em ạ à. đầu phòng đập còng thì lại tách xuống được không khá là thốn chính rồi ok bây giờ mình sẽ đập lên cổng 10 luôn vì tỷ lệ cổng 10 là 100 phần trăm dù đang nghĩ là 75 nhưng mà là 100 phần trăm nhé múc đây đó là cổng 10 tiếp chúng ta sẽ tiếp tục với áo chân và quần ok như vậy là mình đã hoàn thành bây giờ mình sẽ mang em nó lên và đường width đang của mình từ 1000 hơn được 150 width cộng thêm uh, ờ, này là một cân chính bây giờ là 2000 uh, ờ, hơn 200 width nhưng mà lượng đẹp ui lượng đẹp là giảm đúng rồi lượng lượng đẹp sẽ tăng lên một chút để xem click đăng của em nó click đăng của em nó bây giờ là 53 ba, là ngon thì sẽ lên đam 28 phần trăm double đam 25 phần trăm triple thì chưa có ở đây em nói chưa được tăng triple mà chỉ được tăng crit dam và excellent dam bỏ qua phòng thủ là sẽ là 7 phần trăm và của dam sẽ tăng lên 15 phần trăm và một loạt các cái tăng khác và để test sức mạnh của em đó đây mình sẽ thử cái này 6 phần trăm đi mình cho cái này lên 7 phần trăm ba hai cả hai chất này còn thấp hơn đây bây giờ mình sẽ mang em nó lên về map lên map đi đến một xem bây giờ là lên đi đến một để thử sức mình sẽ kiểm một bài quái gần nhất và nhân vật của mình hiện tại sử dụng skill root là brutin nha nhé brutin đây skill hệ lửa khá là êm bắn em dd một khá là dễ dàng mà em nói rồi bây giờ mình sẽ lên hẳn DD2 đây mình sẽ đánh tàng ở đây tám phá là ngon ba gần như là liên tục của em mà đường đam ở đó đến 50 rồi 50 cái đam rồi 48 k 51 cái đam đam được cao nhất lên được 51 k khá là ngon đến đây là mình giới thiệu như là một cái giá kỷ niệm của mình một set phần của nhân vật Bulldozer đến set ADA hy vọng anh em có thể đến với server mà mình là server Realmo và tham gia cùng với cộng đồng anh em Việt Nam ở đây và có thể có những cái tốt nhất một session 16 xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo bye bye